Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thoái hóa cột sống thoát vị đĩa đệm là những bệnh lý về xương khớp khá phổ biến và ngày càng gia tăng với mức độ khác nhau, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người bệnh. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Phương Chi, nguyên trưởng khoa chăm cứu dưỡng sinh Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, sẽ giúp chúng ta có thêm những thông tin hữu ích về vấn đề này. Xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ạ. Xin chào, xin chào các quý vị khán giả. Trước khi đến với phần trao đổi, xin mời chuyên gia cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đón xem một đoạn clip ngắn ngay sau đây. Hệ thống cột sống có cấu tạo là các đốt xương xếp chồng lên nhau, ngăn cách giữa các đốt xương là các đĩa đệm. Đĩa đệm như cái đĩa, bao bọc bên ngoài là bao sơ dày và chắc, lòng trong của đĩa đệm là nhân nhầy. Khi cột sống bị thoái hóa, sẽ tác động tới đĩa đệm làm cho bao sơ của đĩa đệm trở nên giòn hơn, dưới trọng lực đè nén của cơ thể, làm cho các bào sơ rách, mở đường cho nhân nhầy bên trong thoát ra, gây nên tình trạng thoát vị đĩa đệm. Khi các nhân nhầy thoát ra, tùy thuộc vào vị trí bị chèn ép, sẽ chèn ép vào hệ thống các rễ thần kinh, gây nên các triệu chứng đau. Thưa chuyên gia, thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm, gai cuộc sống hay là đau dây thần kinh tọa đều là những bệnh lý liên quan đến cuộc sống. Rất nhiều người bệnh đi khám cảm thấy lo sợ bởi không biết tại sao bản thân mình lại mắc nhiều bệnh đến thế và không thể phân biệt nổi sự khác nhau giữa các thuật ngữ trên. À, nhiều chuyên gia giải thích giúp ạ. Thoái hóa cuộc sống là một bệnh lý mãn tính có tính phổ biến và tiến triển chậm. Bệnh thường hành hay gặp ở những người có tuổi và những người ờ, làm các tư thế vận động. Ờ, tổn thương của bệnh lý thoái hóa cuộc sống là tổn thương tổn thương các thụ sụn khớp và các đĩa đệm gặp nhiều ở cái vùng cuộc sống thắt lưng và vùng cổ. Nguyên nhân của thoái hóa cuộc sống thường là do tổn thương các sụn và các đĩa đệm và các đặc biệt ở những cái vùng như là dây chằng cuộc sống, các cơ, các cạnh cuộc sống còn đối với bệnh à, thoát vị đĩa đệm hay gặp nhiều nhất ở vùng thắt lưng có rất nhiều nguyên nhân ví dụ do là uh, thoái hóa cột sống thắt lưng thứ hai là có thể do thoát vị đĩa đệm thứ ba là có thể do loãng xương và cái thứ là có thể do về trượt đốt sống cái nghiệm pháp mà chúng ta hay làm để chẩn đoán được rõ trên lâm sàng cái hiện tượng như là chúng ta hay hắt hơi hay là ho hay là ngồi lâu chúng ta bị đau ở cái vùng cuộc sống thế còn là đột ngữ gai cuộc sống do cái hiện tượng mà cũng là hiện tượng của thoái hóa cuộc sống do ứ động lại canxi ở cái vùng tổ chức sụn và những cái vùng gai đó kích thích vào những cái phần dây chẳng hoặc những thần kinh của của, của vùng cuộc sống và gây đau đau dây thần kinh tọa thì nguyên nhân chính của nó hiện nay người ta hay gọi là hội chứng đau vùng thắt lưng hông thì cũng thường có thể do là thoái hóa cuộc sống hoặc là do thoát vị đĩa đệm và để chẩn đoán rõ nhất người ta hay có chụp cái x quang chụp cộng hưởng từ được cái vị trí tổn thương và chúng ta có hướng xử lý kịp thời Thưa chuyên gia, hiện nay nguyên tắc điều trị thoái hóa cuộc sống thoát vị đĩa đệm đang được tiến hành như thế nào ạ? Hiện nay thì điều trị người ta có những nguyên tắc chung sau đây. Thứ nhất là điều trị theo nguyên nhân ví dụ là do thoái hóa cuộc sống hay do thoát vị đĩa đệm cái thứ hai là phương pháp nội khoa ưu tiên hàng đầu là dùng thuốc các thuốc giảm đau nhưng mà những cái thuốc này cũng phải thận trọng với những người có tuổi phương pháp thứ hai chúng ta có thể dùng bằng cái phương pháp về phục hồi chức năng như là vật lý trị liệu và đặc biệt là chúng ta hiện nay đang dùng bằng cái phương pháp uh, y học cổ truyền bệnh cơ xương khớp thì theo y học cổ truyền đây là người ta gọi là chứng tí và nguyên nhân của bệnh này thường là do phong hàn thấp xâm phạm vào bì phu kinh lạc và thể bệnh của nó thì có một số cái thể bệnh như là bệnh do phong hàn thấp thứ hai là do phong thấp nhiệt thứ ba có thể là do can thận ấp hư của y học cổ truyền thường có phương pháp là không dùng thuốc ví dụ như chúng tôi hay sử dụng là châm cứu xoa bóp bấm huyệt tại cái vị trí cái vùng của bị bệnh đau của bệnh thứ hai có thể là dùng phương pháp dùng thuốc dùng các vị thuốc uh, ví dụ như là độc hoạt phòng phong tần sao uh, ờ, cầu tích đương quy và một số cái bài thuốc cổ phương ví dụ như là độc bài à, độc hóa tăng ký sinh ra giảm có thể dùng dưới dạng thuốc sắc thuốc hay chúng ta gọi là thuốc thang hoặc là người ta gọi là thuốc tễ và những cái thuốc viên từ phương pháp hiện đại hiện nay người ta thường hay dùng các dạng thuốc viên như là viên nang vâng ạ hiện nay việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược cũng có tác dụng khá tốt trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý về xương khớp như là viên khớp tâm bình chuyên gia có thể chia sẻ về những ưu điểm của sản phẩm này được không ạ viên khớp tâm bình là một sản phẩm được bào chế từ thiên nhiên có những các vị thuốc như tôi cũng kể trên ờ, nó có tính rất là an toàn và có hiệu quả ít tác dụng phụ được bào chế dưới dạng viên nang Ờ, rất dễ sử dụng hiện nay đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh như là thoái hóa cuộc sống thoát vị đĩa đệm và nó hỗ trợ cho quá trình sau khi chúng ta cái điều trị cái đợt đau cấp và chúng ta điều trị tiếp tục